bây giờ để bấm vào cái ờ, cái nút tiếp tục này mà nó chuyển slide thì nó sẽ đến kỹ thuật liên quan đến trigger nếu thầy cô làm mà làm quen cái này thì sau này chúng ta làm rất là nhanh để tạo lệnh khi bấm vào nút tiếp tục này chuyển sang slide mới thì thầy cô sẽ chọn bấm vào nút tiếp tục này sau đó di chuyển sang bên tay trái của chữ trigger và chúng ta sẽ bấm vào cái hình giống như tờ giấy ở cái ô đầu tiên là create a new trigger đấy cô bấm vào đấy khi bấm vào nó sẽ ra một cái bảng để cho chúng ta chọn lệnh ở dòng thứ nhất là có chữ action có nghĩa là khi bấm vào cái này thì xảy ra điều gì thì chúng ta sẽ bấm vào đây và ta chọn như sau khi bấm vào nút tiếp tục này sẽ chuyển sang slide tiếp theo thì nó sẽ là jump to slide thì cái này thường mặc định nó như này rồi này nào? này kế tiếp. Khi nào? Cái chỗ quen là khi nào? Khi người dùng bấm vào nút tiếp tục thì thầy cô sẽ chọn cho cái dòng đầu tiên là user click. User click. Thầy cô phải làm quen với cái này bởi vì thầy cô muốn làm bài à, có nhiều hiệu ứng và xuất sắc với tất cả các bộ môn thì chúng ta phải làm quen với cái trigger này có thể thầy cô mở đầu chưa quen nhưng hôm nay qua cái hành động này chúng ta sẽ tập làm quen dần bây giờ đọc lại lệnh này hành động khi bấm vào nút tiếp tục sẽ chuyển sang slide khác slide nào slide kế tiếp khi nào khi người dùng bấm bấm vào đâu bấm vào cái nút tiếp tục nếu chúng ta đã ok thì lúc đó là cứ bấm vào tiếp tục này sẽ chuyển được slide mới ngay tuy nhiên lại xảy ra một cái vấn đề nữa đó là nếu như học sinh không nhập tên của học sinh vào cái ô này mà học sinh lại bấm tiếp tục thì nó cũng mất tác dụng thì mình lại phải làm thêm một cái việc nữa đó là học sinh phải nhập nội dung văn bản vào trong đấy thì cái nút tiếp tục này nó mới có hiệu lực thì vẫn ở cái ô này chúng ta làm như sau chúng ta vào cái show condition này thì cô ấn vào dấu cộng màu xanh để tạo cái điều kiện bắt buộc cho cái lệnh này khi ấn màu xanh nó thì hiện lại hiển thị một cái bảng nữa mặc định của nó đang ở chữ ờ, variable thì cô cứ để mặc định nó như thế bây giờ thầy cô xuống cái dòng dưới này ý của nó là gì điều kiện khi bấm vào nút tiếp tục này là cái biến cái biến cái chữ này là chữ biến đấy cái biến mà lúc đấy thầy cô đã tạo ra mà thầy cô đặt là họ tên đấy thì thầy cô sẽ ấn vào cái dòng dưới này và chọn như sau thầy cô chọn chữ họ tên dòng tiếp theo là operator thầy cô ấn vào sổ xuống và chọn đến dòng cuối cùng có nghĩa là không được phép bằng sau đó sẽ nó ra mặc định là type là venue và dòng venue là bỏ trống tức là nó như thế này ạ yêu cầu là khi bấm vào nút tiếp tục để chuyển slide nhưng slide sẽ không được chuyển nếu như cái ô họ tên để trắng sau đó mình ok và ok lần nữa Thầy ơi em hỏi một chút là nếu mầm non thì không nhập được tên thầy ạ. Vâng, đang bảo rồi cái này thì ờ, với mầm non thì sẽ không có tác dụng về cái này. Mà với mầm non thì ờ, cô có thể làm như sau này, không nhập tên nhưng với chủ đề của cô là cái bài về về hoa quả chẳng hạn. Cô đưa ra bao loại quả chẳng hạn thì yêu cầu học sinh là bấm vào à, cô đưa ra ba hình ảnh. Trong ba hình ảnh đó thì có một hình ảnh là về loại quả và cô có thể yêu cầu sinh là em hãy bấm vào bức tranh bức ảnh nói về một loại quả để tiếp tục bài học tức là một nó giống như một cái điều kiện bắt buộc ấy vâng em hiểu rồi ạ em cảm ơn thầy ạ còn các cô mầm non thì không dùng cái này nhưng mà các cô cũng nhìn cái trigger để sau này chúng ta cũng quen dần với các cái trigger này khi chúng ta tạo nút lệnh cho nó tiếp tục này thì chúng ta nhìn bên tay phải này nó sẽ có cái dòng lệnh chúng ta vừa tạo này là bấm vào tiếp tục sẽ chuyển đến slide tiếp theo khi nào khi người dùng bấm vào cái tiếp tục và với điều kiện là cái dòng cái ô nhập họ tên không được để trống đấy là cái lệnh mình tạo cho nó thế còn cái tác dụng thì cũng nói thầy cô là lát nữa chúng ta mới đến cái phần tác dụng của nó một cái hay ho nữa là gì là nếu thầy cô ghi âm được thì chúng ta sẽ tạo cái hiệu ứng như sau khi học sinh đưa chuột vào cái tức là học sinh nhập họ tên xong này học sinh đưa chuột vào cái chữ tiếp tục này để học sinh bấm thì cứ đưa chuột vào đây cái thì sẽ có âm thanh phát ra là à, em đã sẵn sàng rồi chúng ta cùng vào bài học mới nào chẳng hạn để nó tạo cái hiệu như thế nữa thì ở đây chúng ta sẽ tạo như sau này cái này thầy cô không tạo cũng, cũng không sao cả nhưng mình tạo thì nó sẽ nó sẽ hay hơn mình mất công thì nó sẽ hay hơn để khi đưa chuột vào đây phát ra âm thanh thì chúng ta sẽ kích vào cái cái chữ tiếp tục này cái thao tác này là cũng là thao tác nâng cao có thể các bạn nó liên quan đến thay đổi cái cái nút này này khi thấy cô bấm vào đây thì cô sẽ chuyển xuống dưới phía thanh timeline phía dưới chọn đến cái dòng giữa là state state đấy sau đó thầy cô chọn vào edit state tức là chỉnh sửa cái nút tiếp tục này sau khi ấn vào edit state xong thì thầy cô chọn đến cái ô thứ hai có chữ hover cái hover này làm gì cái hover này cho phép là khi di chuột đến cái đối tượng đó thì đối tượng đó sẽ thay đổi theo ý của mình ví dụ ở đây ý của mình là muốn là gì ạ là khi đưa chuột vào chữ tiếp tục này thì chữ tiếp tục này một là đổi màu hai là phát âm thanh thì chúng ta sẽ bấm vào cái chữ hover này bây giờ tôi sẽ đổi màu cho cái này đổi thành màu vàng chẳng hạn vậy lát nữa là khi di chuột vào đây nó sẽ thành màu vàng di chuột vào màu vàng rồi sau đó là còn phát âm thanh thì chúng ta sẽ có một cái âm thanh nào đó ví dụ thầy cô ghi âm là nếu em đã nhập đầy đủ họ tên chúng ta sẽ bắt đầu bài học mới ví dụ như thế ở đây thì không có âm thanh đấy thì tôi chọn một cái âm thanh khác vậy chọn đại một âm thanh nào đấy thì để đưa âm thanh vào đây thì thầy cô vẫn chèn bình thường thôi chèn âm thanh bình thường như vào các slide bình thường chúng ta sẽ vào insert và chọn đến insert audio và tìm đến cái file âm thanh đó ví dụ khi đưa vào có tiếng vỗ tay chẳng hạn cũng được để thay cho cái sau khi chèn xong thì ta ấn vào là đăng tức là đã hoàn thành việc chỉnh sửa bây giờ thầy cô sẽ xem cái hiệu ứng này Đấy, khi mình đưa chuột vào cái chữ tiếp tục này thì một là nó đổi màu, hai là phát ra âm thanh. Lúc nãy là mình cài tiếng vỗ tay. Và thầy cô nhìn phía dưới là không còn cái nút uh, nút chuyển slide ở dưới này nữa. Đấy mà bắt buộc học sinh phải chọn cái nút này để học sinh bấm. bây giờ cái việc nhập tên này thì ờ, ngoài cái tạo cái khác biệt so với các phần mềm khác thì chúng ta còn có mục đích gì nữa? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm một việc như sau này. Đó là thầy cô sẽ tạo ờ, một hai câu hỏi trắc nghiệm. Một hai câu hỏi tương tác. Chúng ta tạo ờ, vào chu phô đi câu hỏi chu phô này tạo ví dụ với hai câu hỏi này Ờ, tiên thể thì ờ, với các cô ở mầm non, các cô muốn tạo ờ, câu hỏi trắc nghiệm thì với học sinh không biết chữ thì mình làm thế nào? Ví dụ những câu hỏi này thì ở mầm non có vẻ là không hợp lý này, phải không ạ? Ờ, các cô nào mầm non thì các cô sẽ làm cái ờ, bài trắc nghiệm như sau này tạm thời là mình sẽ tạo cái bài trắc nghiệm đó là chọn hình dạng hình uh, chữ nhật này hình ờ, tròn này Thì có thể cho em hỏi Thầy của em khi mà ờ, em làm xong theo kịp lấy nhưng mà đến khi mà em mất để chuyển sang slide tiếp theo ấy thì nó báo là, là không là it is not available is it review làm sao làm sao ở đấy đấy là cô đang ở chế độ xem trước thì nó sẽ không chuyển sang ai khác đâu mà cô muốn xem thì cô phải xem bằng cách là uh, preview cái uh, project đó ấy tức là nếu cô chọn uh, chỉ xem zip này ấn vào cái nút preview preview này và chọn zip scene này dòng thứ hai ấy cô muốn xem nó chạy nhiều sân thì cô phải chọn review gypsy review này à, rồi, rồi, rồi ạ. với các cô mầm non nhé ví dụ là câu hỏi à, ở đây lấy ví dụ với à, hình dạng thôi là học về hình tròn chẳng hạn thì các con sẽ phải bấm vào hình tròn thì à, đầu tiên thì mình vẫn phải à, dù học sinh không biết chữ nhưng mình vẫn phải dập nhập một cái nội dung chữ vào đây là đâu là hình tròn còn tất nhiên thì các cô phải ghi âm vào rồi và để tạo được cái trắc nghiệm học sinh bấm vào đáp án là hình tròn đúng bấm vào các hình còn lại là sai thì các cô phải làm như sau này cô vào insert này sau đó vào cái ờ, phía dưới của nó có cái chữ có cái ngón tay đấy nó convert to free form này sau đó chọn chọn đến cái pick one tức là chọn một đáp án đúng lúc này thì sẽ ra cái giao diện để thầy cô ừ, thiết kế này có ba hình trò ba hình thì sẽ có ba đáp án ABC này đáp án A là hình chữ nhật này đáp án B là hình tròn này đáp án C là hình tam giác này đấy và mình đang muốn cho chọn hình tròn thì mình sẽ tích vào cái đáp án B là đáp án đúng sẽ xem thử cái à, câu hỏi trắc nghiệm của các cô mầm non này. Đấy, như vậy là báo là đã đúng Thầy ơi, thầy nói lại cái chỗ chọn à, đáp án B là đúng thì các ạ. Cô đã chèn được cái này chưa? Em em chèn được rồi ạ. Cô đã vào phần form view chưa? Đây phần này. Khi chèn xong Rồi ạ, em em chọn cái cái đấy rồi. Thì à, với lần lượt ABCD vâng. này thì cô sẽ chọn hình cho nó này. Ví dụ mình chọn à, đáp án A vâng. mình di chuyển này, nó đang là ở hình chữ nhật, à, hình chữ nhật màu đỏ nó có viên đỏ là được rồi này. Đáp án B thì sẽ là cái hình tròn này Vâng. mình nhìn sang bên tay phải nó có màu đỏ đấy đáp án C là hình tam giác này đấy sau dạ. đó mình tích vào cái ờ, cái dấu tròn ở phía sau chữ cái đấy đáp án nào đúng thì mình tích vào dấu tròn đấy thực ra thì ừ. không riêng gì mầm non mà sao của em nó không có cái dấu sao của em nó không có cái dấu ở ở, ở bên chỗ ABC đấy thầy nhỉ cô đã chọn hình cho các đáp án chưa rồi ạ à? thầy ơi thầy thao tác lại để em à, xem thì ạ à. thực ra thì không riêng gì mầm non mà các cấp học khác các môn học khác chúng ta cũng có thể làm tương tự để à, tùy theo cái cái ý tưởng của mình chứ nếu cứ chọn ABC mãi thì đôi khi nào cũng nhàm thì mình thay đổi cái cái cách làm câu hỏi đi bây giờ sẽ làm lại từ đầu này ý định ờ, đây là chọn ờ, đáp án đúng hình tròn này thì sẽ tạo ra ba hình này cái dạng uh, câu hỏi này thì các cô mầm non là rất hay dùng đây này sau khi tạo được ba hình tương ứng với ba đáp án thì ờ, chúng ta sẽ phải chuyển cái cái slide này thành slide tương tác thì vào phần ờ, insert này sau đó vào cái hình ngón tay này có chữ convert to freeform này bấm vào đấy này vì đây là câu hỏi chọn một đáp án thì mình sẽ chọn vào pick one này tức là một đáp án đúng còn ok này sau đó thì ờ, mình sẽ có giao diện ờ, form view tức là giao diện để thiết kế câu hỏi ở bên tay trái là cái nơi mình ờ, đặt các đối tượng vào để làm đáp án còn bên tay phải mình nhìn là các cái đối tượng bằng hình thì bây giờ với đáp án A mình thích cho hình gì thì mình cho này với đáp án A mình cứ cho lần lượt đi thì khi mình bấm vào đây thì tất cả các đối tượng ở trong slide này nó đều hiển thị thì bây giờ chọn đối tượng nào làm đáp án thì ta sẽ phải nhìn sang cái ô bên tay phải ví dụ hiện tại thì đang là cái chữ đâu là hình tròn nó là màu đỏ chúng ta không chọn cái này chúng ta phải di chuyển xuống dưới chọn ô hình chữ nhật này bấm này đến dòng thứ hai chữ nhật rồi thì chúng ta sẽ chọn hình tròn này bấm này đến dòng thứ ba chọn hình tam giác này bấm này như vậy chúng ta đã nhập xong các đáp án tuy nhiên là chưa có đáp án đúng thì theo như ờ, yêu cầu đề bài là đáp án đúng là đáp án hình tròn chúng ta tích vào cái dấu hình tròn còn cái việc làm bao nhiêu số lần cái này thì ờ, hôm tới học cụ thể về câu hỏi tương tác thì chúng ta sẽ làm nên chúng ta làm ví dụ thôi hôm nay không phải học về câu hỏi tương tác cho các thầy cô nhớ, mà hôm nay là chúng ta đang tạo vừa cũng là vừa xem trước cái tương tác nhưng mà vừa đang làm cho cái hiệu ứng của cái này bây giờ ta sẽ đến cái slide tiếp theo này slide tiếp theo là slide thầy cô sẽ phải uh, nhập cái kết quả bài làm các câu hỏi tương tác của học sinh thì ờ, bình thường mặc định nó không có mà thầy cô sẽ nhập nó vào thì chúng ta sẽ vào cái phần uh, slide tab slide sau đó chọn vào cái chữ Rizan gần cái hình ngôi nhà đấy ấn vào cái Rizan này để nó tạo ra một cái slide thống kê kết quả làm tập bài tập của học sinh này chúng ta chọn cái đầu tiên và ấn, ấn insert này khi nó insert xong thì lập tức nó sẽ xuất hiện cho chúng ta một cái bảng bảng này gồm có tất cả các câu hỏi trắc nghiệm mà chúng ta vừa tạo này chúng ta có thể à, lựa chọn bỏ cái nào hoặc là lấy cái nào để thống kê như thông thường thì ta ở đây chúng ta sẽ lấy cả thì đánh dấu tích cả ba câu hỏi này ở phía dưới phần passing score là cái số điểm học sinh cần phải vượt qua cái bài học này thì chúng ta cứ để mặc định là 80 đi thời gian thì chúng ta có thể không cần đặt ở đây nếu mà chúng ta đặt đây là sẽ là thời gian là số phút này, cái này chúng ta sẽ làm sao thì cô chỉ quan tâm là thì cô tích được ba cái ờ, câu hỏi này rồi sau đó ấn ok thì bây giờ mục đích như thế này mục đích là gì là đầu tiên ở đầu bài học học sinh nhật nhập họ tên của học sinh này sau đó học sinh uh, học lý thuyết này học nội dung này sau đó học sinh làm bài tập thực hành này và sau khi làm hết các bài tập thực hành xong thì sẽ đến cái kết quả làm bài tập của học sinh này thì ở kết quả này nó sẽ làm chúng ta sẽ làm như sau nếu học sinh làm bài tốt tức là đạt đúng 80% trở lên thì sẽ xuất hiện một slide của giáo viên kèm theo lời động viên mà chúng ta có thể ghi âm và kèm theo cả tên của học sinh đó ở cái slide này luôn thì cô có hiểu cái ý tưởng này không ạ mặc dù tên của sinh nhập tận slide này nhưng đến tận slide cuối cùng vẫn có tên của học sinh thì chúng ta sẽ làm như sau đầu tiên là ở cái giao diện ờ, kết quả này chúng ta sẽ nhập cái ô mà để xuất hiện tên của sinh ở đây thì để nhập à, được tên học sinh tên học sinh mà xuất hiện ở đây ấy, thì thầy cô phải làm như sau này đầu tiên thầy cô vào insert này sau đó insert text box này insert này insert text box này sau đó chúng ta cho một cái text box ra vị trí này khi thầy cô ờ, đưa text box ra thì lập tức thầy cô đưa chuột lên chỗ insert một lần nữa sau đó di chuyển sang bên tay phải đến dưới cái tab help ấy dưới tab help đến cái dòng có chữ là reference care thầy cô bấm vào đây sau đó chọn cái dòng có chữ họ tên mà chúng ta tạo ngay từ đầu bài đấy ở đây nó màu xanh là chúng ta đang chọn nó rồi chúng ta sẽ ấn OK như vậy là họ tên của học sinh sẽ xuất hiện ở đây để cho cái chữ họ tên của học sinh ở đây nó đẹp thì chúng ta sẽ chọn phông chữ hiển thị cho nó chúng ta vào tab home này vào phần phông này chọn một cái phông ờ, chữ hoa cho nó bay nhảy cho nó đẹp này tiếp đến là chúng ta vào cái sau đây mới là cái quan trọng này đó là chúng ta nhìn vào cái à, layer bên tay phải nó có hai layer layer success và layer failure success là là vượt qua còn failure là không vượt qua ở đây là vẫn để giao diện tiếng Anh thì các thầy cô khác thông cảm nhé còn chúng ta khi chuyển sang tiếng Việt thì nó sẽ là tiếng Việt thứ nhất chúng ta sẽ vào cái layer success trước như vậy là chúng ta đang ở cái giao diện giao diện à, học sinh vượt qua thì chúng ta sẽ làm như sau à, ý tưởng là khi học sinh mà vượt qua bài học thì sẽ tặng học sinh giấy khen thì chúng ta sẽ chèn cái giấy khen vào đây thì để chèn giấy khen thì thầy cô có thể đao ở trên mạng về là đao trên mạng về mà lúc đấy ở trong cái ờ, trong nhóm thì cũng đã gửi cho thầy cô một cái rồi đấy hoặc chúng ta lên mạng chúng ta search là chữ là giấy khen này chúng ta tìm đến một cái giấy khen mà nó không có nội dung bên trong đây tạo một cái giấy khen ờ, chúng ta chọn tạm vào giấy khen này khi để cái giấy khen này nó đẹp thì ờ, cái việc xử lý ảnh giống như buổi trước hướng dẫn thầy cô rồi là chúng ta sẽ bấm chuột phải vào cái ờ, ảnh giấy khen này chọn cái mục đó là sao chép địa chỉ hình ảnh sau đó chúng ta vào cái tab ờ, để chỉnh sửa ảnh đó là remove background mà hôm trước đã giới thiệu với thầy cô đấy thầy cô mà chưa lưu ở cái ờ, giao diện của nó thì thầy cô gõ vào cái phần Google đó là remove bg nó sẽ ra đây đây đã có sẵn rồi đấy sau khi ờ, phần mềm đã xử lý được cái viền của cái giấy khen này thì chúng ta sẽ ấn chuột phải chúng ta ấn lệnh là sao chép hình ảnh sau đó dán vào cái ờ, cái slide này thầy cô có thể vào Zalo và vào cái thư mục gửi thầy cô cũng có một cái giấy khen sẵn rồi đấy à, tiếp đến là chúng ta nhập cái thông tin cho cái giấy khen thứ nhất là tặng này ai tặng này thì chúng ta có thể à, ghi là cô hoặc là thầy gì đó ví dụ là cô cô giáo Nguyễn Hồng Hạnh chẳng hạn với ờ, các cô dạy mầm non thì ờ, không có tên học sinh bởi vì học sinh không nhập được tên ở sáng nay đầu thì chỗ này chúng ta nếu có muốn làm việc này thì sẽ không có tên của học sinh ở đây cô giáo Nguyễn Hồng Hạnh tặng này. tặng ai này tặng em này sau cái chữ em này sẽ đến tên của học sinh và muốn lấy được tên của học sinh thì chúng ta làm như sau Uh, xin lỗi thầy cô nha thầy cô làm lại nhé cái ờ, chúng ta vào cái layer success nhá tức là layer mà học sinh đạt kết quả ấy. Ơn, có thể nói lại Ờ, không nghe rõ cô gọi gì nữa. làm lại từ đầu nhá em để làm lại từ đầu này xóa cái này sau khi thầy cô đã tạo xong các câu hỏi trắc nghiệm thì mình sẽ chèn cái slide và tổng hợp kết quả làm bài của học sinh. Thì vào phần slide. Em, em, em xin hỏi thầy. nói em xin hỏi thầy thế Tức là Ờ, sau khi em, cái bài giảng của em ấy, thì sau khi mà, mà em cho các con học xong phần lý thì em có gắn đường link để cho các bạn ấy làm một cái bài giảng trên EZ hoặc là trên Kahoot ờ, uh, chẳng hạn thì cái cái tổng hợp này thì nó chỉ tổng hợp trên cái ờ, bài giảng e-learning chứ nó không thể tổng hợp được trên cái trò chơi cái, cái trò chơi kia của các bạn đấy các bạn làm đấy là thế Ờ, cái này thì cũng ờ, hôm trước nói với thầy cô rồi cái phần mềm này nó một cái điểm trừ của nó đó chính là cái việc mà nó không tổng hợp kết quả làm bài của học sinh tại cái phần mềm này để gửi qua mail cho giáo viên đấy là một cái điểm trừ còn cái ừ. việc mà mình chèn cao hút hay chèn Quizy vào thì ừ, cái kết quả đấy thì nó sẽ gửi theo cái phần mềm cao Kahoot và Quizy nó không liên quan gì đến đây mình chỉ cần là nó không hoàn thành những cái mà mình trên trên cái element này mình tổng hợp thôi đúng không ạ đúng rồi thì tôi đánh giá qua cái việc làm qua QG nhưng mà như thế này làm qua QG thì nó sẽ xuất hiện một cái vấn đề như này tức là cái bài làm trên QG nó không tồn tại lâu được thứ nhất là nếu cô không có tài khoản pro tức là không mua mua tài khoản ấy thì cái tài cái game QG mà cô tạo trong sinh nó chỉ tồn tại được trong vòng một thời gian ngắn thôi khoảng một tuần ở đây này nếu mà cao hút thì nó có được lâu hơn không mà chiên cao hút thì mình không không làm cao hút mình phải làm tư duy thôi đơn giản vì ở ở ở quận em ấy thì về là thi thì có một cái cái cái nhịp nốt như thế này sẽ gắn với cả một cái cái, cái trang web của môi chơi online ấy đấy thế nên là em em xác định là ừ, khi mà cái trò chơi ôn tập sẽ gắn với cả một cái cái dạng bài ra có hỏi qua căn qua hút một cái qua tư duy để cho các bạn chơi thì thì em là với trong lúc đấy là như thế thì nếu là câu hỏi chỉ có thể một ở trong phần này thì sẽ cần nhất cho cái phần của các bạn để thì mình gọi là chấm đây vâng, thế này nhé, thì cái này sẽ ờ, năm cô như này nhá ờ, thứ nhất là có thể khi đưa vào sẽ bị lỗi là một này thứ hai nữa là cái QG đấy sẽ được giao dưới dạng bài tập về nhà và nếu như tài khoản thông thường nó chỉ tồn tại trong khoảng một tuần đến 10 ngày nó sẽ nó sẽ xóa thứ ba nữa là khi giám khảo chấm bài này thì giám khảo phải kết nối mạng thì cái QG đấy nó mới hoạt động được nhưng là trường hợp mà giám khảo người ta có bài sẵn trong máy người ta chỉ mở offline người ta chấm thì cái QG đấy sẽ không hoạt động và người ta sẽ lại đánh giá là cái slide đấy của mình là bị lỗi đấy là các cái tình huống mà có thể xảy ra như vậy thế thì cô cứ suy nghĩ đôi khi mình mạo hiểm cho vào mà đến lúc đấy mà mình sẽ bị mất điểm còn vâng, việc đấy thì có lẽ thì xong cô sẽ trao đổi riêng nhé Thank you. của cô Nga là hơi hơi ồn đang cũng đang mưa sao đấy thì bây giờ nói tiếp này thầy cô này là sau khi học sinh làm xong một tập trắc nghiệm thì sẽ có slide có kết quả của học sinh thì để có slide đấy thì mình vào insert này à, vào slide này vào tab slide sau đó mình vào cái chữ origin này để chèn slide ờ, hiển thị kết quả này thường là mình sẽ chọn tất cả các câu hỏi trắc nghiệm mà mình đã tạo ra để nó tổng hợp điểm và muốn hiển thị được tên học sinh đỗ hay trượt tức là vượt qua hay không vượt qua ở cái giao diện này thì chúng ta sẽ phải chèn được tên học sinh ở đây và muốn có tên học sinh ở đây thì chúng ta phải nôi cái tên học sinh từ cái slide đầu tiên đấy slide đầu tiên nó sẽ cho phép như này nếu học sinh nhập tên học sinh vào slide đấy thì đến slide này nó sẽ xuất hiện ở đây thì để cho tên học sinh vào thì thầy cô phải di chuyển cái chữ result này đi này chữ kết quả đi này chuyển ra chỗ khác để nó đỡ vướng nếu là tiếng Việt thì nó sẽ là chữ kết quả thì mình có thể chỉnh sửa là gì à, kết quả làm bài còn học bài của em sau đó sau chữ em này sẽ là tên của học sinh ở đây thì bây giờ để tên của học sinh hiển thị thì à, hướng dẫn lại thầy cô này thầy cô sẽ vào phần insert này vào phần text box này chèn một text box ra đây này nhà chuột ra này nhà chuột ra cái là thầy cô sẽ tiếp tục vào insert luôn sau đó di chuyển đến dưới cái tab help ở dòng giữa có chữ reference mình bấm vào đấy sau đó chúng ta chọn cái cái dòng có chữ họ tên ở đây nó đang hiển thị màu xanh sẵn rồi thì chúng ta sẽ chỉ việc ấn ok thôi như vậy cái tay bóc này đã thu thập được cái thông tin họ tên của sinh ở cái slide lúc nãy và khi chạy đến sân này này nó sẽ hiển thị tên học sinh ở đây tiếp đến là mình muốn ờ, cho nó có cái hiệu ứng đẹp hơn thì mình sẽ vào từng cái layer ở bên tay phải một có hai layer layer báo là học sinh vượt qua và layer học sinh báo là không vượt qua này thì chúng ta sẽ chọn cái success trước này là cái học sinh vượt qua trước mình sẽ tạo ở cái này là cái giấy khen giấy khen này đang là giấy khen ờ, trống thì chúng ta sẽ nhập một số thông tin vào để cho nó tăng cái hiệu ứng lên chúng ta sẽ dùng tên của mình luôn đi là cô giáo hoặc là cô dạ, cô xong nó tên của mình cái chi tiết này cũng rất thú vị là đôi khi nếu là giám khảo chấm chẳng hạn giám khảo nhập tên của giám khảo ở slide đầu tiên và giám khảo thường người ta chấm người ta sẽ không muốn làm đúng người ta làm nhanh thôi người ta bấm cho next slide cho thật nhanh thì thường là điểm sẽ không vượt qua và điểm không vượt qua thì đến cái slide này nó sẽ xuất hiện là bạn đã chưa hoàn thành được bài tập Đấy, và có cái câu nói ghi âm của mình này có hình ảnh của mình hiện lên này thì giám khảo người ta cũng sẽ thấy đấy là một cái mà người ta cũng rất là thích còn nếu trường hợp giám khảo người ta làm bài tập người ta làm đúng hết thì ờ, sẽ đến cái phần giấy khen này và người ta cũng lại càng thích ở phần giấy khen này là chúng ta muốn lấy tên của học sinh thì chúng ta chỉ việc quay trở lại cái cái layer chính chúng ta copy cái text box có chữ phần trăm họ tên phần trăm copy nó vào đó tặng vì lý do gì người ta có thể tự nghĩ ra ví dụ là tặng là vì đã hoàn thành bài học môn phần chỉnh sửa giấy khen thì thầy cô làm thế nào cho nó giống một cái giấy khen ờ, là là ok ngoài ra thì để để hay nữa thì như thế này ở đây sẽ chèn thêm ảnh này nếu thầy cô có thể thì thầy cô sẽ chụp một cái ảnh mà mình có cái vẻ mặt à, tươi cười như thế này sau đó mình tách nền sau đó mình chèn vào đây như vậy là sẽ xuất hiện ảnh của mình ở đây tiếp đến là mình sẽ chèn theo âm thanh thì nếu thầy cô có thể ghi âm được thì mình sẽ ghi âm cái lời chúc mừng học sinh ở đây và mình nói thêm một vài đôi điều gì đó còn ở đây không có thì mình chọn tạm một cái âm thanh nào đấy ví dụ âm thanh vỗ tiếng vỗ tay chẳng hạn đấy, đây là học sinh đã hoàn thành bài tập thì ờ, nhận giấy khen thế còn trường hợp mà học sinh không hoàn thành bài tập thì thầy cô sẽ vào cái phần ờ, cái ta cái cái layer fainer này mình sẽ tạo một cái ờ, hình ảnh nào mà ví dụ đây là chèn một cái ờ, nên tạm cái này đi ạ. ảnh này thì nó hơi căng thẳng một chút mà thôi chúng ta đi tạm sau đó mình sẽ ghi một <clears throat> một vài dòng ở đây và ờ, ở cái slide này chúng ta cũng cho hiển thị tên của học sinh ví dụ là học sinh không hoàn thành bài chẳng hạn thì sẽ hiển thị của tên của học sinh ở đây ví dụ là em Nguyễn Văn A thật đáng tiếc em chưa hoàn thành yêu cầu mà bài học, bài học đề ra thì chúng ta lại copy cái ờ, cái phần ờ, phần trăm họ tên lúc đấy dán vào đây như vậy là ở cái slide này nó có 3 layer này layer chính là layer có điểm này layer thứ hai layer báo học sinh ờ, đạt yêu cầu này layer thứ ba là học sinh chưa đạt yêu cầu này thì nếu học sinh chưa đạt yêu cầu thì thầy cô có thể ghi âm thêm là, là em có thể bấm vào cái nút nào đó để học lại bài học hoặc là chúng ta có thể là ghi âm là em sẽ cố gắng lần sau cũng được tùy thầy cô ví dụ là mình à, sẽ cho một cái nút lệnh là khi học sinh bấm vào đây là học lại chẳng hạn thì học sinh bấm vào cái là sẽ quay lại bắt đầu từ slide đầu tiên để cho học sinh học lại khi học sinh bấm vào đây học lại bài học thì chúng ta sẽ tạo cái trigger cho nó tạo lệnh cho nó cái trigger đấy mấy thầy cô cũng đã làm rồi mà ấn vào cái biểu tượng hình tờ giấy này sau đó ra cái bảng lệnh này dòng đầu tiên sẽ chọn đến cái phần là restart course có nghĩa là học lại cái bài học này dòng thứ hai chọn là user click khi người dùng bấm vào cái dòng học lại bài học Đấy, bây giờ sẽ mời thầy cô xem cái cái hiệu ứng của nó này ở đây thì cũng mới làm đơn giản thôi chứ chưa thiết kế cái về mặt mỹ thuật nhiều chúng ta muốn xem ờ, toàn bộ thì chúng ta sẽ chọn vào phần preview và chọn ờ, this scene đây là cái slide mở đầu này slide thứ hai này chỗ này nó ra ghi âm này mục tiêu cần đạt của bài học cái phần này à, bị lỗi là nó không tự dừng lại bởi vì lúc nãy là chỉnh sửa để thầy cô làm ví dụ cho thầy cô đâm ra là, nó sẽ tự chạy khi cái thanh thời gian nó chạy đến hết thì phần này ta phải cài đặt lại đây, thầy cô nhìn thấy này nó đang để chế độ là automatically nó sẽ tự động chuyển thì mình phải chọn là by user Ờ, cho hỏi các cô có nghe được không ạ? Có ạ. Đây phần này thì ờ, thầy cô thấy này sẽ không có cái nút ừ, ờ, chuyển slide nữa này, mình đã xóa đi rồi phải không ạ? Bây giờ chỉ còn cái nút này. Khi ấn vào tiếp tục nó sẽ phát ra âm thanh này. Và âm thanh nếu để hay thì thầy cô sẽ ghi âm là chúng ta đã sẵn sàng chúng ta cùng bắt đầu bài học nào chẳng hạn. tiêu cần đạt của bài học về kiến thức biết được xô viết nghệ tĩnh như vậy thì cô thấy là khi làm đúng hết thì sẽ hiển thị ra cái slide này với tên của học sinh đã nhập ở slide trước này. Tất nhiên cái tên này thì chúng ta chưa chỉnh sửa cái phông chữ cho nó đẹp. Còn chúng ta sẽ chỉnh sửa cái phông chữ ờ, ở 9 slide đấy, phông chữ nào mà nó hợp với cái giấy khen ấy. Thì lúc đó tên rất là đẹp. Và cái giao diện giấy khen trông giống giống như là thật đấy. Còn bây giờ mình làm sai thì nó sẽ như thế nào chúng ta sẽ làm lại và làm sai này ở ờ, cái câu hỏi thứ hai này là đang để chế độ là đảo đáp án lúc đấy là đáp án thứ hai nó ở giữa thôi bây giờ nó đảo đáp án này nếu như vậy là nếu mà làm sai không đủ số điểm thì sẽ hiển thị ra cái layer này với uh, âm thanh với cái hình ảnh thì cũng sẽ tạo ra một cái um, rất là ngạc nhiên. Và nếu như ấn vào cái học lại bài học thì nó sẽ bắt đầu quay lại từ đầu. Ví dụ mình ấn vào lại bài học này. Nó sẽ quay trở lại học lại từ đầu. thực ra thì ờ, đôi khi là khi mình biết về cái kỹ thuật ấy thì thầy cô tự mình sáng tạo ra để mình tạo cho cái bài giảng của mình nó nó khác biệt thôi ạ ví dụ như cái vừa rồi thì thực ra thì nó cũng ờ, không nó cũng chẳng có cái gì mà liên quan đến kiểm tra đánh giá học sinh cả nó chỉ là tạo cái hiệu ứng thay cho vì nó sẽ hiển thị ra nào em đạt hay không đạt số điểm em đạt cần này số điểm em đạt cần kia thì mình thay vào đó là hình ảnh giấy khen và hoặc là hình ảnh uh, thất vọng về cái kết quả đấy chẳng hạn để tạo ra một cái hình ảnh nó mới mẻ hơn đấy là cũng là cái sáng tạo thôi đấy thế còn kỹ thuật cuối cùng mà muốn giới thiệu với thầy cô đó là cái kỹ thuật như này đặc biệt là các với cái môn ờ, môn lịch sử môn địa lý môn địa lý là nhiều còn tất nhiên với các môn học khác thì cũng tùy từng ờ, sáng tạo thầy cô mà đôi khi cũng có thể áp dụng được đó là cái bản đồ này nó rất là nhỏ và thầy cô khi muốn chạy đến cái slide này muốn chiếu cái khu vực phía bắc này chẳng hạn thì tự động nó sẽ phóng to ra sau đó nó sẽ lại thu về và mình muốn phóng to ở bất kỳ cái điểm nào đấy thì mình đều có thể làm được để làm được đấy thì cô làm như sau thì cô sẽ vào phần insert này sau ngay dưới insert nó có cái tab là zoom region khi kích vào đó thì ở dưới thanh tham ấy, nó sẽ có cái phần zoom ở đây rồi và ở trên màn hình là cái độ lớn của zoom nếu để như này nó to cả màn hình thì thầy cô đang muốn là chạy đến dây thứ dây ờ, thứ ba thì sẽ phóng to khu vực ờ, phía bắc này chẳng hạn ví dụ ờ, tỉnh Lai Châu chẳng hạn thì chúng ta sẽ điều chỉnh cho cái zoom này nó ở vị trí này anh em làm lại này đầu tiên là vào insert này sau đó vào zoom region này kích vào thì nó sẽ xuất hiện cái cái thanh zoom ở dưới này rồi cái này chúng ta có thể điều chỉnh độ dài của nó thoải mái này sau đó mình điều chỉnh cái phần cần zoom này chúng ta thu càng nhỏ thì nó sẽ phóng càng to và để cái độ zoom nó mượt mà thì mình sẽ cho cái thanh zoom này nó kéo dài một chút độ đây là 3 đến 4 giây này tiếp đến sau khi zoom Lai Châu xong mình muốn zoom đến uh, Nghệ An hoặc zoom đến uh, Gia Lai đi chúng ta sẽ tiếp tục insert một cái nữa dây thứ 10 ờ, 13 cho dây thứ 13 nó sẽ zoom lên và chúng ta cũng kéo dài cho nó tạo độ mượt mà Ờ, tuy nhiên cái hình ảnh zoom thì ờ, nó cần phải đạt cái độ sắc nét cao thì khi zoom lên nó không bị vỡ ở đây là đao tạm cái ảnh ở trên mạng thì ảnh này cái độ phân giải nó không được cao thì còn việc ứng dụng này vào cái việc gì thì cũng lại tùy từng thầy cô ví dụ nếu thầy cô dạy môn văn chẳng hạn nó trong một đoạn văn này mình muốn nhấn mạnh về cụm từ nào chẳng hạn thì mình sẽ phóng to cái cái nội dung đó lên trong một đoạn văn thì mình dụ phóng to đến cái câu đó đến cái chi tiết đó lên với thầy cô mầm non thì cái slide này thì nó không được uh, phù hợp lắm phải không ạ thì như gợi ý là thầy cô có thể tạo ra một cái hoạt động khác nó giống như một cái bài tập nho nhỏ thôi đó là ví dụ như học về uh, con vật chẳng hạn thì thầy cô đưa ra ba hình ảnh trong đó có một hình ảnh là con vật còn hai hình kia không phải chẳng hạn Đấy, học sinh bấm vào con vật thì sẽ bắt đầu tiếp tục bài học Ờ, khi muốn zoom thì tất cả các đối tượng ở trên slide hiển thị ở slide đều bị zoom kể cả video video cũng bị zoom lên để cho cái việc zoom mà nó đẹp thì thầy cô chú ý là mình sẽ phải tạo cái cái cái thanh zoom đấy nó dài ra tạo nó dài ra thì nó sẽ có độ mượt mà hơn còn mình để thời gian nó ngắn quá thì nó sẽ giật cục mà mình tạo nó dài ra một chút Ờ, nội dung chia sẻ với thầy cô hôm nay thì ờ, thực ra thì ờ, cũng không biết là thầy cô có áp dụng được vào cái bài của mình không nhưng mà trong đó thì cũng có rất nhiều kỹ thuật mà thầy cô có thể áp dụng được để làm các cái thao tác khác cho cái slide của mình thế còn những cái vấn đề gì không hiểu thì thầy cô sẽ trao đổi tiếp thì bây giờ là sẽ dừng lại và thầy cô thắc mắc hoặc là thầy cô hỏi hoặc kể cả các thầy cô mà đang có kỹ thuật rồi và đang muốn hoàn thiện bài ấy, mà thầy cô cần tư vấn về cái nội dung ờ, nào đó thì sẽ gợi ý và hỗ trợ thầy cô cái ờ, cái mic của cô Nga hiện tại đang mưa sao rất là rè Em bây giờ thì nghe rõ không ạ? Ờ, hơi rè vợ, nhưng đã có mưa ra. Alo ạ. Không phải cái máy này của em nó cũng không không không được ổn lắm nên là nó nó hơi rè thì ạ. Ờ, nhá, em hôm nay em học tiếp rồi thì em có nhiều cái ứng dụng ừ, trong cái bài học của em bởi vì em đang um, <clears throat> làm cái bài e-learning về hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên ấy đấy thì đấy như em vừa chia sẻ với thầy là em đang suy nghĩ cái vào cái bài tập để củng cố cho các con ở cuối cùng ở cái bài e-learning phần cuối cùng thì uh, lúc trước thì em cũng nghĩ rằng là mình sẽ uh, tạo cái làm như kiểu uh, ờ, hyperlink một cái đường link uh, trên Kahoot hoặc là trên QZ ấy, để làm bài nhưng mà đấy học uh, qua thầy thì em cũng, nghĩ là thôi nếu mà nếu mà trong trường hợp mà ở những cái bài chung uh, quy mà nó chỉ tồn tại một lần này thì khi em phải suy nghĩ lại cái bài tập củng cố ờ, <clears throat> thực ra thì ờ, cái phần mềm này cho phép mình tạo được có nghe rõ không ạ có có, có nghe được không ạ đấy thì cái bất lợi ờ, có thì... em nghe rõ thầy nói ạ đấy cô nghe được không có em nghe được ạ em nghe rất rõ ạ cái ý tưởng về quy quy di và quy nét hay hút thì cô nên suy nghĩ nhá bởi vì nó liên quan đến nhiều vấn đề một là cái thời gian tồn tại này hai nữa là đôi khi nó cũng sẽ bị lỗi trong quá trình ờ, chạy này ba nữa là liên quan đến giám khảo chấm mà người ta không bật ờ, mạng nên là không chạy được này và người ta nghĩ là cái slide đấy của mình bị hỏng này Ừ, vâng, thầy cho em hỏi là ví dụ như mình muốn mình thiết kế cái trò chơi trên ờ, PowerPoint ấy, khi mình, ờ, mình, mình import vào cái bạn cái storyline này thì nó mất các cái hiệu ứng của nó giống dẫn mất hết đúng như vậy nó mất hết thực ra cô muốn tạo game thì không phải tạo bằng phần mềm này luôn thì nó mới được Đấy. mong buổi ờ, buổi học tiếp theo thì uh, thầy sẽ hỗ trợ chúng em để tạo các cái bài giảng và tạo các cái trò chơi thiết kế các cái trò chơi để bọn em ờ, vận dụng tốt hơn vào trong cái bài giảng ngữ văn này tại vì thực sự là em uh, mới bắt đầu cũng mày mò làm cái bài giảng này và hôm trước thì em cũng có học lớp ở thầy phương nhưng mà ừ, vì là là khi mà học bài giảng này thì có cũng học qua cái cái trang web của thầy vừa học vừa vừa mày mò nhưng thực ra thì là có nhiều cái mà mình vẫn còn mỡ ngỡ rất là nhiều cũng chưa tìm hiểu được hết rồi ạ cứ làm đến đâu thì lại mò đến đấy ờ, hôm nay thì em vâng thì không chỉ giờ em thấy nó khó thao các cơ vâng. bản thôi dạ vâng đúng rồi ạ với thứ hai nữa là lớp thầy Phương thường là đông và đôi khi hỏi cũng rất khó được ừ, trả lời và tư vấn. Và thứ ba nữa là thú thực là các kỹ thuật ừ, mình hiểu là kỹ thuật nâng cao là thầy cũng không triển khai mà thầy chỉ triển khai các kỹ thuật cơ bản ví dụ như tạo câu hỏi trắc nghiệm chẳng hạn thì thường dùng cái bộ có sẵn chứ chưa tạo cho thầy cô cái như vừa dẫn là, là bấm vào hình ảnh nó ra đáp án Thế thì em cũng mong là đến ờ, mình sẽ hỗ trợ ờ, các cô các thầy trong những cái buổi gần nhất đây ạ nếu được nếu được ạ thì em cũng rất là mong thì mình sẽ cho bạn em khoảng Ờ, mấy buổi liên tiếp để mà em có thể hoàn thành bài thì tiến độ ạ đấy là em cũng rất là mong thầy sắp xếp thì bọn em thì uh, thời gian này thì các em biết là các cô các thầy cô đều rất là bận rộn và mọi người đang hầu như cái quận nào cũng thế và đang trong cái giai đoạn là chuẩn bị nước rút để chuẩn bị nộp bài mà cái phần mềm này thì thật ra là nó cũng rất là mới với bọn em và em vừa tìm hiểu vừa học nên là đôi khi là nó, nó khó thì em cũng mong là thầy tạo điều kiện cho uh, thầy cô thì cho em để học liên tiếp các cái buổi để em có thể nắm bắt được cái phần mềm đấy thế này nhé các thầy cô nhé ờ, sẽ học liên tục đấy liên tục cho đến ngày 25 tất nhiên trong khoảng đấy cũng sẽ có phải có một buổi hai buổi phải nghỉ do cái công việc ờ, của nhà trường thì tuy nhiên thì sẽ như thế này một là buổi tới sẽ hệ thống lại cái cách cách soạn bài của thầy cô vì hiện tại là các thầy cô vẫn đang soạn theo slide từ 1 đến hết nó giống như bài PowerPoint nó chạy không có gì PowerPoint nó chỉ hơn là nó có độ tương tác thôi nhưng nó chưa có sự tương tác cao và để bài của mình một là nó có cái sự khác biệt hai nữa là mình phấn đấu đạt giải thì mình sẽ phải thiết kế theo cái kiểu khác tức là phải thiết kế thành cái nhiều cái scene như giới thiệu thầy cô lúc nãy đấy thứ hai nữa là mình phải tạo nhiều cái câu hỏi tương tác hơn ví dụ như có cái ý tưởng này rất là hay này thấy cô chọn được một cái ờ, bộ phim ngắn liên quan đến bài học của mình hoặc là không liên quan lắm nhưng mà nó cũng là bộ phim hay đi mà học sinh muốn xem thì mình sẽ cắt nó làm ba đoạn chẳng hạn và mỗi đoạn đấy nó sẽ có một câu hỏi khi video đấy chạy hết phần 1 nó sẽ hiển thị ra câu hỏi học sinh trả lời đúng sẽ tiếp tục xem và cứ như vậy thì đấy là một hình thức tương tác cũng rất là hay hai nữa là mình sẽ tạo ra các cái game tương tác cái game tương tác mà mình làm sao mà cho nó được gây cấn nó được hồi hộp và vừa giải trí nhưng vừa cũng đạt được cái hiệu quả nhất định và bài giảng của mình nó sẽ giống như một cái cái phần mềm chuyên nghiệp ờ, online người ta làm để cho các khóa học ấy thì để làm được cái đấy thì thực ra thì nếu mà để hướng dẫn về phần lý thuyết thì chắc là thầy cô sẽ mất rất nhiều thời gian và đôi khi cũng không hiểu được chỉ còn cách là gì trong thời gian ngắn tới thì ờ, một là thầy cô sẽ chuẩn bị sẵn cái ý tưởng của mình đi ý tưởng về một cái uh, câu hỏi bài tập thôi kể cả câu hỏi uh, một đáp án hay câu hỏi nhiều đáp án hay là kéo thả hay là gì đó sau đó mình sẽ vận dụng vào đó để mình thiết kế game thì cũng sẽ gửi một cái form để thầy cô nêu cái ý tưởng của mình và sẽ dành ra có thể là nửa tiếng đến một tiếng là chỉ để tư vấn cho thầy cô là thiết kế theo dạng này và sẽ lấy cái chung nhất để tạo ra một cái game và thầy cô sẽ thực hành làm luôn được cái game đấy trong cái buổi học đấy được ờ, như vậy thì bọn em rất là cảm ơn thầy ạ tại vì thật ra bây giờ bọn em là có cái chính là bọn em đang đi, ý tưởng thầy ạ tức là cái ý tưởng mình chưa có ở trong đầu ấy ạ thực ra thì ý tưởng nó đi kèm với kỹ thuật em là vừa vâng, vâng đúng rồi phải vừa học kỹ thuật nên là nó không nảy được ý tưởng <laughs> ví dụ như này nó không ra được ý đấy ví dụ như thế nào cái ờ, câu hỏi ờ, ờ, chọn một đáp án chẳng hạn có mình có ba đáp án hoặc bốn đáp án nhưng mà chỉ một đáp án đúng thì giống như mình thiết kế là gì có thể nào hoạt động là câu cá cho năm sáu hoặc là bốn con cá nó bơi nội tung tăng đấy chẳng hạn và nó sẽ chứa cái ờ, kèm theo cái cái câu cái đáp án tức là câu hỏi mình sẽ hiển thị ở trên màn hình này sau đó bốn đáp án là bốn con cá bơi nội này hoặc là bốn cái máy bay nó kéo theo cái đáp án này sau đó học sinh phải di chuột đuổi theo để bấm vào đáp án đúng đấy vẫn là cái câu hỏi đấy thôi nhưng mình tất cả các đấy đều vâng. tất cả đều là thiết kế được trên um, storyline ở đấy tất cả thiết kế được thì mình mới thấy nó hay ở điểm đấy là biết sáng tạo thì dạ, các vâng, bạn và giám khảo không biết là mình làm bằng cách nào đấy là cái quan trọng nhất vâng. chính vì nó mới thì nó sẽ có cái ờ, khó khăn là cái cô quen nhưng mà cái tác dụng của nó là gì là giám khảo chưa tiếp xúc thì không biết là mình tạo ra cái game đấy bằng cái phần mềm này bằng cách nào vâng ạ em cảm ơn thầy rất nhiều ạ và em cũng xin để tìm đường cho các thầy cô giáo khác để có câu hỏi các thầy cô mà tư vấn ạ đồng bộ âm thanh các thứ này thì bây giờ này nhá các thầy cô nhá đầu tiên là cái slide mở đầu thầy cô hoàn thiện rồi này đến cái phần đồng bộ âm thanh hình ảnh lời nói thì thầy cô cũng làm quen rồi này và để thuần thục thì thầy cô sẽ phải cần thời gian để mình làm cho nó nhuần nhuyễn này sau đó đến chèn video này rồi tiếp tục là đến uh, câu hỏi tương tác này thì câu hỏi tương tác thì ờ, xác định là mình muốn làm hay thì mình phải tạo theo kiểu game tương tác và đặc biệt với cả mầm non thế là phải dùng game tương tác thì nó mới hay được mà với mầm non thì đáp án abcd thì gần như là không khả thi thế thì thầy cô sẽ chuẩn bị sẵn các cái nội dung câu hỏi đi vâng vâng ạ à rồi các slide cuối đấy slide chào tạm biệt rồi slide cuối thì thầy cô cũng sẽ chuẩn bị mình hoàn thiện những cái đấy sẵn đi xong mình bây giờ chỉ à, đến những cái buổi mình tập trung vào làm cái kỹ thuật nâng cao thôi ừ. như thầy ơi cái buổi đầu mà mình thiết kế cái slide đầu và slide cuối ấy, thì em cũng không, không, không biết để tham gia ấy thì những cái buổi đầu thì thầy có ghi lại không ạ ờ, nếu mà thầy thực ra thì có nếu có ghi lại thì thầy có thể cho bọn em xin cái slide đầu thì đấy là cái ví dụ của mình thôi còn thầy cô làm tĩnh cũng được mà mình thích làm thế nào cũng được mà nếu mà thầy cô cần chăm lại thì để lát nữa là vào lục lại cái video đấy sau đó để up lên bởi vì là nó cũng dài và vừa rồi nó cũng bận <laughs> nên là chưa up lên được thầy à, thầy triển ạ à. vâng vâng vâng xin chào cả nhà vâng, cô cứ nói đi ạ vâng thầy triển có nghe thấy không ạ à, có cô, cô cô cứ nói đi dạ vâng ờ, thầy triển ơi à, mình cũng đang nghiên cứu về một cái bài về số nguyên tố ờ, hợp số ấy thầy về môn toán ấy thì mình đang có ví dụ như là 100 số mà bây giờ mình kích vào cái số nào thì nó ra nó hiện ra là ờ, số nguyên tố hay hợp số ấy. thì thì thì thầy cho mình xin cái ý tưởng nhỉ bây giờ tức là bây giờ cô phải nói là ở trên màn hình slide nó sẽ phải là 100 số à? Ừ, nó có 100 số rồi dàn trải nó có 100 số và bây giờ là ví mình ờ, mình sẽ chỉ ra là nó là, à, số 2, giữ lại số 2 và xóa đi tất cả các số chẵn lớn hơn 2. Sau này giữ lại số 3 và xóa đi tất cả những số, a, à, bội của 3 và lớn hơn 3. Đấy, giữ lại số 5 và xóa đi tất cả những số là lớn hơn 5 và bội của 5, ví dụ như thế chẳng hạn. Tức là khi mình kích vào cái số Thì đấy thì thì giữ lại thầy số đấy. Vâng xong là xóa, xóa đi tất cả những số mà mà nó chia hết cho cho cho số đấy bạn soạn trên PowerPoint sau đó thì chèn vào chèn vào store không ờ, không không không được cô ạ bởi vì là mình đã thấy cái hiệu ứng của nó bị Đúng rồi, đối với cái kia thì ừ. nhưng vấn đề là là mình mình bây giờ bằng bằng cách hiệu ứng là là thầy như như thầy là là chạy để rơi ý, thì thì vẫn được tức là mình mình chạy tự động thì được nhưng bây giờ mình đang muốn là học sinh nó sẽ phải tự kích kích vào từng số đấy để nó Thế nhớ luôn bạn, là những bạn chọn làm trên storyline sau đó thì bạn chèn vào à bạn làm trên powerpoint và chèn vào storyline rất là ngon mà không nó mất hiệu ứng bạn ơi mình làm thử rồi nó mất hiệu ứng và thứ hai là nó nó nó nó, chỉ làm chạy tự động. bạn bạn nhầm thế nào chứ làm từ à, làm từ này. PowerPoint chuyển chèn vào Các chuyển vào này. storyline không hề mất hiệu ứng một tí nào luôn chắc là bạn làm thế nào nó mất chứ đúng, à, đúng rồi không mất hiệu ứng nhưng mà vấn đề mình muốn là học sinh nó nó nó, nó tích chứ còn điều kia là nó nó nó tự chạy nó tự rơi từ này hiểu ý đấy thì mình phải thầy học sinh và... nó vâng. phải kích vào chứ không, ừ, này có, học sinh nó phải kích vào đấy thì nó mới để cho thầy nói mình nghe hiểu cái này ừ. này PowerPoint chèn vào cũng được nhưng nó không có sự tương tác tức là bấm vào nó không hiển thị đáp án và kia là cô muốn là có sự tương tác vâng. học sinh bấm vào đấy nó hiển thị đúng sai đúng rồi đúng giữ lại và sai ờ, đúng giữ lại cái số đấy này và có tính điểm cho cái vâng. câu đấy luôn này và các cái số khác nó sẽ vâng. mất đi này đấy tức là nó phải tương tác được dạ đúng cái đấy rồi cô cũng làm được tất nhiên nó vâng. sẽ phải kỳ công bởi vì là nó 100 số và dạ. nếu mà cô làm thì sẽ mất nhiều công và tất nhiên cũng làm được Vâng, vâng. Thế thế thì, ờ, thực tế ra là thực ra là cũng rất mong thầy là bản thân thầy cũng dày công và và để cho anh chị em chia sẻ như này ấy, nó cũng là là rất mất công. Thế nên là bản thân như mình ấy, mình cũng rất là trân trọng cái công sức của thầy nên là mình cũng rất muốn là thầy tạo ra cái lớp mà mà thực sự là chị em mình đi dạy học sinh thế thôi cũng đều phải tức là các con cũng đều đóng phí thì như bản thân mình mình cũng rất là mong muốn để làm thế nào đấy là thực sự là nó cái sự chia sẻ thầy thầy thầy triển ạ nên là ví dụ những cái mà thầy chia sẻ ngày hôm nay ấy, thì anh chị em có thể là ứng dụng vào cái việc của mình rồi nhưng mà để cao hơn và làm thế nào đấy cho nó nuột hơn và thậm chí là kể cả cái màu sắc các thứ nữa bởi bản thân bọn mình là nó cũng chưa chưa chưa chưa chuyên về cái phần đấy thì rất mong là thầy dành thời gian để sắp xếp và và mình rất mong muốn là là thầy mở cái, cái lớp nâng cao và liền trong các ngày trong tuần này chẳng hạn thế sau đó rồi thì anh chị em những anh chị em nào mà mà mà xác định là thực sự là mong muốn thầy thì rất muốn là là thầy uh, tạo một cái lớp lớp đấy ạ vâng để các các vâng. có, vâng. thì ra các bạn chưa học khóa nâng cao về storyline nên các bạn không hiểu thì thôi xin lỗi nhé tại vì mình đã học một khóa nâng cao của storyline rồi nên mình sẽ làm chèn bằng bằng cách chèn từ từ từ ấy vào và mình sẽ sửa lại những cái đấy rất là nhanh và bây giờ Mr. Triển dạy cho các cô vậy <laughs> tức là thế này tức là ờ, mình tạo đấy PowerPoint thì... sau đó mình à, mình nhập các đối tượng đấy vào sau đó mình chỉnh sửa đúng rồi sẽ rất nhanh chứ không phải là uh, tạo ra các số bằng ừ. Storyline mà có thể tạo thầy ơi mình vào. Ừ. mình cũng mình đã tạo ra ở trên uh, PowerPoint rồi và mình cũng nhập các hiệu ứng đấy vào nó cũng ấn được cái số giữ lại số 2 cho mình và nó nó rơi hết tất cả những số lớn hơn hai sau đó giữ lại số 3 cho mình và nó rơi hết tất cả những số lớn hơn à, lớn hơn ba và học sinh hoàn toàn theo dõi được nhưng được. bây giờ mình không muốn là như thế bởi vì mình muốn là học sinh nó phải ấn vào từng số 1 để nó rơi thì nó có cái sự trải nghiệm đấy nó bạn chọn vào sự bạn đang không bạn mình tớ nói bạn đang không hiểu một chút ở cái chỗ đây đấy, bởi vì khi mình soạn từ trong, ừ, trong PowerPoint ra ấy, mình bạn làm ở trên đây nó sẽ rất nhanh và vần học sinh nó vẫn có sự tương tác như như bạn chuyển bạn đi hướng dẫn bạn. Bởi vì mình đã học một cái khóa Storyline nâng cao của thầy Phương rồi. Thế chính vì thế thì mình mới bảo là mình không biết thì mình mới phải nhờ thầy để thầy thầy hướng dẫn cho mình mà. Ừ. À, thì ừ, thế còn đâu là bây giờ bạn đã biết rồi thì đấy ừ. Là ý các con... chỉ vâng. hướng dẫn cho chị <laughs> ừ. Thế là ở PowerPoint có rồi thì khi mình chèn vào mình chỉ thay đổi nó thành biến nó thành cái tương tác được đấy còn hiệu ứng các thứ thì Đúng nó rồi. sẽ có sẵn thì mình không phải thì em diện em em hướng dẫn cho các cô đi ừ. ok à, cái đấy thì hướng dẫn thì lại phải có cái trực quan chứ còn bình thường nói bằng miệng thì nó cũng, ờ. khó nhưng mà mình hiểu <laughs> ý tưởng là thế tức là nếu mình đã nó có khó PowerPoint sẵn rồi rồi thì mình nhập vào nhưng khi nhập vào hiệu Còn ứng có nhưng lại chưa có tương tác thì mình à? thêm cái tương tác vào nữa cứ cầm cứ cầm cầm tay chỉ việc nó mới nhanh được <laughs> thế thì ờ, ok chào thầy chào các bạn Vâng, thế chào chào vâng. cô nhé. Cái các cô có gì thì này. tiếp tục phản hồi nhé. Hay hay là thầy triển có thể đây mình cũng có cái cái cái cái bài đấy của mình đây rồi ấy thì thầy thầy thầy triển mình ờ, thầy có thể thể là mình xem màn hình không thầy hình dung mình mình mình chia sẻ cái bài đấy của mình ra đâu nhỉ? Thế này nhá, thế này cho dễ này. Ờ, cô gửi cho qua Zalo được. Gửi vào Zalo riêng được cái cái file đấy và để vâng. xem xong tư duy đã vâng. phải tư duy làm sao cho nó nó hợp lý chứ vâng. làm trên này đôi khi làm bản thân mình cũng vâng. chưa hình dung ra được mình làm nó cũng vừa mất thời gian và đôi khi đã cũng chưa thể ra sản phẩm được vâng vâng vâng vâng đấy cô gửi cho à, cái, cái file đấy có lẽ là sẽ gửi gửi gửi gửi riêng cho thầy nhé gửi riêng cho thầy cái cái cái file file đấy vậy đấy cô gửi riêng xong để còn phải vâng. nghiên cứu xem vâng vâng cảm ơn Ừ, vâng. Rồi, thế thì có có lẽ là là tí nữa, ờ, xin phép thầy là là gọi điện, ờ, qua riêng qua Zalo cho thầy, được không ạ? Vâng, ờ, em thức thì đến trường đến sáng, vâng. bởi vì thực ra nói thật với thầy cô như này, công việc trường là một phần, thứ hai là cũng giúp một số thầy cô đang hoàn thiện cái bài e-learning, mình gọi là làm giúp đấy. Vâng, vâng. Thì, lúc nào cô gọi cũng gọi được thôi, bởi vì là thức gần như là cũng suốt mà. Dạ vâng, vâng, vâng. Vâng. Thế để thế để thì các thầy cô cứ, ờ, hỏi đi ạ, xong tí nữa nhờ thầy một chút ạ. Vâng. vâng. Vâng, cảm ơn thầy. Vâng. Xin mời các thầy cô khác ạ. Em hết câu hỏi rồi ạ. bên không này mình giảng đi thế còn nếu mà thầy cô không vâng. còn câu hỏi gì nữa thì vâng. em, em xin có ý kiến vâng dạ vâng ạ thầy ơi em xin một chút thêm bồi vào một phút đấy ạ dạ, vâng. là em cũng có ý kiến giống như chị chị chị chị chị vừa phát biểu có phải là chị Hải vâng ạ. Wow, vâng ạ. Dạ, vâng ạ. Ra dạ thì đúng rồi em cũng có một cái tư tưởng rất là giống cô nghĩa là các thầy cô giáo như thì chị em mình thì cũng rất là vất vả mình đi làm vất vả trong tối Ờ, thầy thực sự là rất nhiệt tình thì cũng là gọi là ừ, chị em mình cũng chỉ là gọi là một chút để um, thầy cũng gọi là mất cái công cái công sức để giao thì em cũng hy vọng là em cũng rất là ủng hộ cái tinh thần của cô đấy vâng. đấy thì em cũng rất là mong các ờ, các thầy cô ở trong nhóm mình thì em cũng mong là thầy thầy không ngại vì cái cái vấn đề là cái nó rất là bình thường thôi ạ đấy thì cũng chỉ là một cái gọi là uh, thầy giúp đỡ thì có một chút xíu gọi là cái mọi người các thầy cô ờ, gọi là cảm ơn thầy vào đấy thôi chứ không phải là là đóng học phí hay là học phí gì đó đúng rồi thực sự là nó là cái vâng. cảm ơn thôi ạ à? vâng dạ vâng đấy em cũng nghĩ như thế bởi vì là cũng là cùng một cái công của mình bỏ ra đấy thì mình học người khác cũng thế là được sự ờ, chỉ cầm tay chỉ việc của thầy thì rất là tốt ạ bởi vì em uh, thật ra thì em mới buổi ngày hôm nay là buổi đầu tiên em học thầy nhưng mà em cũng vỡ ra được rất là nhiều thứ đấy thì cho nên là cũng em cũng có một cái ờ, tư tưởng ý tưởng giống cô Hải ạ đấy thì cũng rất mong là sự ủng hộ của tất cả các thầy cô trong nhóm mình ạ em cảm ơn ờ, các ờ, thầy cô ạ vâng vâng em, đồng ý thế nên là vâng thế nên là có lẽ là thầy vâng xin phép thầy là thầy cứ lập một cái nhóm riêng đi ạ và trong đó thì anh chị em mình sẽ cố gắng là trong tuần này ngày nào cũng thế và anh chị em nào mà thực sự là bởi vì là đúng là có những thầy cô thì cũng đã biết rồi nhưng như bản thân mình ừ, thực ra với thầy Phương thì mình cũng có tham gia chứ phải không và bản thân mình là mình cũng có uh, có học cả nâng cao với cả thầy Phương nhưng mà bởi vì ờ, nói thật sự là những cái lúc những cái lúc mà mình mình học nâng cao ấy thì là mình nói thật sự là mình cũng không có thời gian để mình mình mình thực hành nên là bây giờ bây giờ thầy nói lại một lần thứ hai thì mình bắt đầu mình nhớ à lúc đấy thầy thầy phương có nói rồi nhưng thực sự sự là đến khi mà vì là mình mới nên là khi mình mà làm bắt đầu một cái gì đấy thì đều đều bị bị bỡ ngỡ tức là cứ ý tưởng này ra thì lại ý tưởng khác nó lại bị bị bị quên mất <laughs> thế nên là vẫn phải cần Hải. cần người như thầy cô Hải có phải ở Hà Nội không ạ đúng rồi phải ở khu Hà Nội không à cô ở trong nhóm Hà Nội đúng không ạ em ở trong nhóm đúng. Hà Nội đi ạ à thế à À, thế thì chị em mình kết nối với nhau đi. <laughs> dạ vâng. Đấy hôm đấy. hôm hôm học lúc Hà Nội là hai chị em mình đều kêu cái bài này là không biết làm kiểu gì đấy ạ. Đấy, thế thì ra mình cũng đã à. học của thầy chứ không phải không bởi vì là vâng, à, như một cái là thực sự là thầy dạy cũng rất là dễ hiểu và thầy triển à. cũng thế nhưng vấn đề ở chỗ là vì tội chị em mình là chị em mình là không có đủ thời gian để thực hành luôn nên là bây giờ là quên hết và bây giờ bắt tay vào làm đấy thì bắt đầu cuống cà kê hết cả lên đấy thật sự là bây giờ là <laughs> đến bắt nên là tôi rất mong là thầy ấy thì và tí nữa thì mình rất mong là để để để nói chia sẻ với thầy riêng về cái ý tưởng ấy thì là thầy hỗ trợ giúp mà thì, vâng, thì cái các ý tưởng là cô, nhóm riêng thầy... thì à, cũng nghĩ đến thầy cô ạ bởi vì là thứ nhất là như này cái à, những người mà biết về storyline hiện tại đang rất là rất là ít và thứ hai nữa là thầy cô cũng phải thông cảm là như thầy phương chẳng hạn thầy phương cũng bỏ rất nhiều công sức và tâm huyết ra thì thầy phương mới nắm bắt được các kỹ thuật thì em cũng thế thôi tức là và bây giờ nếu như mình chia sẻ miễn phí một số cái kỹ thuật nâng cao thì đôi khi nó sẽ không được không được tế nhị đối với các thầy cô khác ví dụ như đối với thầy phương chẳng hạn thì mình làm như thế ừ. đôi khi mình hiểu là giống như nếu mà mình coi cái việc này nó là việc kinh tế thị trường thì gần như mình lại phá một cái gì đấy của người khác thì cũng là không nên thì đâm ra là cái về cái kỹ thuật nâng cao thì em cũng nghĩ là cũng sẽ phải lập nhóm riêng đấy còn về cái ờ, tấm lòng của thầy cô thì lúc đấy mình sẽ tính sau tạm thời mình sẽ lập một nhóm riêng đã và cũng có thể là gì thầy cô có thể là mời vâng ạ. cốc cà phê bằng cách là động viên em và ừ. mình sẽ tham gia vào một cái nhóm riêng và cũng để đỡ ảnh hưởng đến các thầy cô khác vâng. trong nhóm mà chưa bởi vì sự đúng rồi ạ tâm thầy à, thầy cứ lập riêng là xác định là nói là nhóm này có phí còn phí bao nhiêu thì thì thực ra nó là cái tấm lòng thế còn đâu là bởi vì là mình cũng thấy là ví dụ hôm vừa rồi thầy nói đấy thì có một số thầy cô thì bảo ơ lại tính phí à thế nọ thế kia đấy thật sự là mình cũng rất là buồn ở <laughs> ờ, đấy nhưng mà thôi thì mình cứ câu chuyện ở trên nhóm thì mình cũng không không nói làm gì cả nhưng mà ở đây là thực sự anh chị em những cái người mà mình đã theo thầy đến giờ phút này là thực sự là rất là cần rất là cần và rất là mong và rất là trân trọng nên là là là rất là mong thầy thầy cứ mạnh dạn thầy thầy lập cái nhóm đấy thì còn đâu là có năm có 10 hay có 20 thì là đều là rất là quý và những người này thực sự là đang rất là cần thầy vâng. và <laughs> thấy mong thầy là chia sẻ như này là đôi khi là càng ít càng tốt càng ít thì hỗ trợ thầy cô càng cao càng nhiều ví dụ thầy cô có à. việc có thể lúc đấy là chia sẻ và giải quyết luôn trong cái buổi hướng dẫn cũng được như đông quá thì đôi khi vâng. là khó hỗ trợ được thầy cô kịp thời Vâng. Thế thì thì thầy ờ, cứ ờ, ừm, mai sẽ gửi cứ cho cứ cứ, cô cứ một cho cái lập nhóm đi ạ. đấy sử lên một Dạ cái vâng Dạ vâng ạ. Dạ vâng riêng Vâng. Thầy cứ, cứ lập lên nhóm trên form đấy và có lẽ là sau đó thì tối ngày mai thầy thực hành thầy làm luôn. Bởi vì nói thật sự <laughs> với thầy là đến giờ phút này là những cái ý tưởng này của thầy hôm nay mình cũng đấy mặc dù thầy Phương cũng có nói đến rồi nhưng mà mình chưa thực hành nên bây giờ thầy nhắc lại mà thực ra là thầy phương thì cũng rất là bận nên là cũng không dám hỏi riêng thầy phương đấy nên là là là may quá là có có các thầy ở đây có chia sẻ thì thì lại là lại rất mong muốn là là các thầy chia sẻ nên thầy phương những chia sẻ của thầy phương cũng rất là hữu ích và rất là cảm ơn thầy thầy phương thế nhưng mà thầy triển thì cũng lại rất hay <laughs> mỗi thầy cô bởi vì là nó là nhu cầu của từng từng từng, từng thời điểm wow. <laughs> thế, vâng. thế, thế là, là bây giờ phải, phải dừng lại trong cái tháng này cho nó xong cái nội dung này đi đã vâng rồi đấy là thầy vâng, vâng. em em đang rất cần và vũ trụ đã gửi về và triển đến ạ chị đều ờ, biết có cái vấn đề này mà thầy cô chia sẻ giúp này đó là hiện tại một số thầy cô thì lại ờ, chưa muốn tham dự cái cái các cái tiêu chuẩn nâng cao ấy ờ, mà bây giờ mình lại không dạy nữa mình chuyển sang nhóm có phí thì cũng là một cái rất là ngại mà nếu song hành có hai nhóm thì lại không còn thời gian vì nó cũng rất là gấp rồi đấy ví dụ là một buổi hôm nay dạy uh, ờ, thao tác cơ bản cao thì không được bao nhiêu thì thôi thế này sẽ làm cái form và thầy cô mà trò chơi truyền điện không cần đến kỹ thuật nâng cao thì thầy cô sẽ có thể là nhờ cái sự hỗ trợ ừ, sau buổi học cũng được thì em cũng sẽ vẫn sẽ giúp đỡ thầy cô còn về cái dạ, em, vâng em để ra một cái gọi là một cái cái phí rất là nhỏ thôi để dù thầy cô học cơ bản hay thầy cô học lương cao đều tham gia được thì cũng là cái, cái tốt để tránh cái việc là thầy cô một số thầy vâng. cô không tham gia lớp lương cao thì lại không được hỗ trợ nữa thì cũng rất là ngại thế nên là thôi thầy thầy cũng không phải ngại cái đấy đâu ạ thầy cứ bởi vì bây giờ nếu ví dụ như là đây tất cả các thầy cô đang đang cần để để, để nộp bài này đang cần để, để làm có sản phẩm thế nên là những thầy cô nào thực sự bây giờ đang đang cần có nhu cầu thực sự thì là là các thầy cô sẽ làm trước thế sau đó rồi là thầy có thể là sẽ chia sẻ sau hay như nào đấy thì, thì cái việc đấy để để cho ít nhất là trong tuần này các, các anh chị em nó sẽ có những ờ, cái cơ bản nắm được cái cả cái nâng cao và cái phần cơ bản hình dung ra thế sau đó rồi làm có một hai hôm thì là có thể là à, hoàn thiện sản phẩm rồi lại còn nhờ thầy để thầy uh, xem xem giúp nữa về những dạ, cái đúng là đúng là có thời gian thì uh... nội dung tổng kết bài nữa dạ. vâng, Đấy. vâng thế nên là cái thời gian nó còn chỉ còn hơn chục ngày nữa thôi chứ nó cũng không còn còn còn nhiều vâng ngày nào nộp một số đơn vị là 25 ngày đã phải nộp 22 20 đến 22 nói chung là xác định là cuối cuối tháng này là mình phải hoàn ờ, khoảng độ 25 là mình hoàn thiện sản phẩm sau đó rồi là mình còn có những cái gì đấy mình còn gửi nhà trường để còn xem duyệt thế rồi còn chỉnh sửa những cái gì gì đó chẳng hạn đấy rồi còn file thuyết à, minh thuyết trình thì đấy nên là nó mình phải, phải xác định vâng đấy mình phải xác định là còn phải nhiều vấn đề nữa nên là thôi rất mong là thầy cố gắng làm sao mà hôm nay là đến một thứ sáu này đã là 20 tháng 11 rồi làm thế nào để cô đến chủ nhật này là có thể là anh chị em mỗi người là cũng hòm hòm được một chút Đấy, vâng thế nên là thôi những cái gì mà thầy chia sẻ từ mấy hôm nay thì thì những cái phần cơ bản thì hầu như là các anh chị em cũng đã nắm được rồi bây giờ chỉ tập trung vào cái phần à, phần nâng cao và thứ hai là về phần ý tưởng của một số đấy vâng đấy. Đấy, thực ra thì đúng là cái bài thầy cứ mạnh dạn khác biệt thì phải đo thế cái này mai sẽ gửi thầy cô cái form lát nữa lát nữa khi xong ờ, ừ. cái bài đang làm thì sẽ dạ. làm cái form để sáng mai gửi lên nhóm để thầy dạ. cô tham gia và vâng. tối mai chúng ta sẽ bắt đầu là vâng. làm việc về hoàn thiện cái sản phẩm luôn mà đôi khi nhiều thầy cô khéo ngày mai phải là vâng. xây lại bài đấy bởi vì là nếu theo cái ý tưởng ờ, như của mình thì để một cái bài in learning tạo sự tương tác ấy, thì slide nó không chạy một đến hết đâu mà nó sẽ phải khác em xin thầy ơi em xin có một ý kiến ạ à, em là ở bên mầm non ạ và em đang muốn muốn là làm bài giảng story ai thì em muốn thiết kế một cái em giống như là một cuốn từ điển nhỉ thầy nhưng mà em em chưa biết cách làm như thế nào cho nó hợp lý thầy có thể tư vấn giúp em được đúng không ạ cuốn từ điển đấy là cô làm thế nó giống cái dạng kiểu như dạng sách rồi sách điện tử rồi vâng vâng đúng rồi ạ sách điện tử thì nó lại phải dùng phần mềm của sách điện tử để thiết kế à, thế là mình làm trên story thì là là là không được à thầy hiện nay thì bây giờ quan trọng là ý tưởng của cô cụ thể là như thế nào sách điện tử về về nội dung gì nào ừ, ý em đang muốn làm về thế giới động vật ạ thế giới động vật ví dụ khi uh, bây giờ cô sẽ trên màn hình ờ, slide chẳng hạn nó sẽ hiển thị ra năm con vật chẳng hạn ví dụ thế và học sinh ờ, chọn vâng. bấm vào một con vật thì nó sẽ xuất hiện ra một cái uh, tiếng âm thanh của con vật đấy này hoặc là một cái vâng. đấy nếu mà storyline nó chỉ làm thế thôi ấn vào con vật nó sẽ xuất hiện ra âm thanh vâng. này, hoặc ra một cái video nào dạ. đấy này hoặc ra bài hát nào đấy này vâng. theo cái giọng đây ý em đúng ạ ý em đang muốn là ví dụ như là có một file word này thì sẽ lời dẫn của mình rồi này à, nó sẽ nói về đặc điểm cấu tạo của cái con vật đấy chẳng hạn sau đó thì sẽ có một à, một cái video kèm theo có thể nói về có thể nói về đặc điểm cơ bản ví dụ như là tiếng tiếng gầm của con sư tử hoặc là đấy lại là cái đặc điểm mà trẻ à. dễ nhận dạng ra đấy là con gì nhất cái đấy thì làm được cách mồi làm được ạ nhưng được, không phải không đặt ạ? trang theo kiểu như quyển sách mà mình sẽ làm theo kiểu là ấn vào thì sẽ đến slide có đặc điểm cấu tạo này xong rồi đến uh, tiếng âm thanh hay đến nọ kia này Vâng. Thế thì mình làm ở trên cái state là thầy? Không, nó liên quan đến tin là một này, liên quan đến Lightbox là hai này, hoặc là liên quan đến layer là ba này. Còn cái state thì nó chỉ là cái thay đổi trạng thái thôi. Chứ nó nó sẽ không được vâng nhiều cái hiệu ứng. Vâng ạ. Vậy vậy thì à, có gì đấy cô cứ em cũng sẽ mê cô xây à, nhiều thầy giúp đỡ một chút vâng đủ file là hai này nếu vâng. muốn video rồi cô muốn cấu tạo thì cô phải có đủ cái đấy này rồi lời giảng của cô ừ, kèm theo này thì xem mình mới tạo được mình có thể ra ví dụ như cô cần chẳng hạn mình có thể hỗ trợ cô tạo một hai cái con vật thôi và từ đấy cô cũng sẽ có cái kỹ thuật vâng. để làm các cái con vật khác vâng ạ em cảm ơn thầy rất nhiều ạ vậy thì à, em em cũng sẽ tìm một vài tài ví dụ ờ, toàn bộ cái tư liệu ờ, ví dụ như là về ờ, à. về nội dung của bài. Đúng rồi. Vâng. Và cô có tạo ra folder. Vâng ạ. Vậy thì em, con... em sẽ tìm tư liệu và sau đó sẽ liên hệ. Folder con sư tử chẳng hạn thì cô phải tìm được ảnh con sư tử là một này, video về nó là hai này, hoặc là vâng. cái phần giới thiệu về nó là ba này, ghi âm lời giảng của mình là bốn này. Đấy, sau đó mình sẽ đưa vào để mình tạo ra cái giống như cái cuốn sách mà cô nói. Vâng ạ. Để, em cũng em cũng đang hình dung nghe một chút rồi đấy ạ em cảm ơn thầy ạ vâng ạ còn các thầy cô nào có có muốn nhờ thầy thì à, em xin nhường lại à, <laughs> nhường lại cho các thầy cô ạ ý tưởng nào mà chưa thoát ra được thì các cô cứ hỏi để tư vấn bởi vì là ai nắm được kỹ thuật thì mới có thể tư vấn được cho các cô là làm được hay là không làm được hoặc là phải thay đổi sang hình thức khác ờ, bây giờ cũng muộn rồi nếu mà không có thầy cô nào ý kiến thì em nghĩ là thầy kết thúc để thầy nghỉ ngơi một chút đi thầy ạ thì cũng đã khá muộn rồi đấy ạ vâng thế chào thầy cô vâng. nhé vâng cảm dạ. ơn vâng. các dạ. thầy cô ạ chào thầy, thầy chúc thầy, vâng ngày dạ, mai thì có thể bằng vâng, thầy ờ, cho xin cái nhóm luôn ờ, danh sách nhóm luôn ạ vâng cảm ơn thầy vâng, ra thì cũng đóng ruột về với thầy cô lắm vâng. đấy thì cũng sẽ ngày mai là tiến hành luôn đấy Dạ, <laughs> vâng, vâng. À. chào thầy cô nhé. Vâng, dạ, chào vâng. thầy ạ. Chào dạ, các dạ thầy vâng. cô ạ.